mình lên Đà Lạt một lần nữa đi anh ơi Em thấy chán thành phố đông người trên chúc đông như thiêu Về nơi nỗi xe lạnh, về nơi có hai ta thôi Một lần chạm môi em đây cho lòng ngất ngây Em từng dòng chơi thật nhiều từ lúc chưa yêu anh Mà anh ấy niềm vui đâu bằng khi có anh đi cùng em kể phải ơi của riêng em và anh và hoàng hôn sóng chiều vội tan đà lạt ấp ôm em vào lòng thèm mùi lê la một ly trà nóng ngắm con đường sương phủ mơ chẳng còn muốn nhớ chuyện buồn nữa